cây có gốc mây nầy cành xanh ngọn nước có nguồn bề cả sông sâu người ta sinh trưởng bởi đâu ý, ý, ý, à. người ta sinh trường bởi đâu gốc là tiền tổ ơn sâu rõ ràng sinh ra con cháu các trường phương anh hôm nay nhân tiết ngày lành cháu con dâng lễ tâm hành kính dâng con dâng lên à, bái nguyện tổ tiên nhờ có tô ngập chân hoàn trăm họ gian lao nhớ cô bách điều quy sao trăm mi khe ngàn suối dồn vào một sông sông khe ngàn suối dồn vào một sông ơn tiên tổ vun ni trồng công đức tụ tinh thần vắng vắng ngàn thu nhớ câu ẩm thủy nguyên xưa ngọn mà không gốc cơ đổ vững xa khói dòng họ ta dòng nghỉ dõi châm anh ngày nay nức tiếng thơm danh nghề ơn ai vun rơi cho cành nở hoa sáng soi sơn hà cầm tu đức sáng cùng vũ trụ bao la nhớ nguồn sáng dọi lòng ta ơn dòng sữa mẹ công người cha ai từng xây nhớ ơn có tổ như cây có cành tuy không được trường sinh vĩnh kế cũng mở đường thế mai sau trăm năm một cuộc bể sâu tay chơi tay chúc tòa sen nguyện xin chắc dáng về miền dương gian thăm con cháu thăm làng xóm cũ thăm phố phường dòng họ gần xa có nơi ăn chôn nợ trong nhà khi thời phù hộ trước đã mừng mở buông dung ngày lành ngày lành mở tiệc buông dung thỉnh tam tòa tiên thanh hội công đồng đồng mẫu lai ra từ trung trung mẫu đệ nhất thiên tiên mẫu đệ nhất lưng lưng xả nhiệt pháp giới mong muốn sư phật hải ngồi thật sao văn kỳ sư kết tục vẫn thanh ý phước đất sư phật được đoan thất cầu đường vô hương hòa nội đắc thanh tân di tâm kim cương nhất chu biến thập thường nam mô nhang vân cái bồ tát ma bát nam mô nhang vân cái bồ tát ma bát nam mô nhang vân cái bồ tát thành mẫu đề tam sinh lân long long nhân thân tương biên mãn thập phương tích nhật xa du biên nạn tiêu tai nam mô nhân vân cái bồ tát ma ha tát nam mô nhân vân cái bồ tát ma ha tát nam mô nhân vân cái bồ tát ma ha tát hồi năm miếu rõ ràng năm phương năm năm miếu rõ ràng ngũ phương ba ba cành chùa ba năm năm phương về gọi phu xe trả cho tiền giấy ai thấy chúa là tay vai miệng kêu đoái đi dạo hết mười phương thì thành gọi tu xe xả cho tiền giấy thầy chúa bà tay bái miệng kêu đoái thương những kẻ Bing, bing, bing. một triền nhang hành tâm dâng một triền nhang tấu vì hỏi phủ dương ra các quả thì đình đình xuân đây diêm là tấu về chôn lấy vua cha độc đình dòng dòng bị chưa thoải cung cung សាញ់វី rất sông song cung tình nơi tháng cử đi tăng phương phi diệt bảo chi đã quyết nơi khỏi vòng thương xuyên văn các quan đông về xuyên văn các quan ni tả văn nữ võ lương ban đạo đàn lệnh xuyên văn võ đôi hàng văn sướng dâng lên hương lại văn sướng dâng lên ni quan để tấu đôi sâu về gió sảng về cho như tự trang sinh sinh I mean. xanh dễ đến ngàn dễ ngàn tối tu anh linh ngồi kiều công chúa quyền linh hài hành nôi nóng nóng xanh thơm đã có tiếng dưỡng núi ngọc ngọc thủy ai quanh quanh đôi chim hót trước sân đền chúc chúc mọc ngọc thấp thấp đi cao giữa đêm xuân đêm xuân ngoạn ngoạn cảnh chơi vườn đào bầy nhắn ai ờ, nên đất đất đi thủ Nghệ An Đức Hoàng Mười Trấn chủ Nghệ An Vô hiền thiên Bản hoàng làm quan Tình tình được thuận hoa hoa rước người vô bên bỉ nghệ ra nhang xa ngát đừng cơn gió xa công chúa thượng ngàn dân văn công chúa thượng ngàn tân tân an công chúa lái lầm lầm đông đông được biết xong làm đi non non đi nước nước nghi biết sang sang thì mời cô bé tâm tâm ni à bốn bề sông ngân à. nập nập tha nâm sạc nhí làng